Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2021, tức ngày 9 tháng 3 năm 2021 âm lịch, ngày Tân Mão, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Tân Mão hôm nay là Canh Thìn, Bính Thìn. Con giáp xung tháng Nhâm Thìn là Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần. Một, Tử vi tuổi Tý. Chính tài xuất hiện là dấu hiệu tốt trên con đường tài lộc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay, những người làm công ăn lương có cơ hội nhận được một khoản thưởng xứng đáng nhờ những cố gắng suốt thời gian qua. Hãy coi đây là động lực để cố gắng không ngừng. Tài lộc tạm thời không phải là nỗi lo của con giáp này nhưng cũng không vì thế mà bạn chi tiêu phung phí. Có lẽ bạn nên dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về cách chi tiêu và quản lý tài chính hợp lý hơn. Thủy thổ xung khắc, người tuổi Tý cần phải dành thời gian quan tâm đến các vấn đề của gia đình mình nhiều hơn. Nếu có khúc mắc nảy sinh giữa hai vợ chồng, bạn không nên lờ đi mà đôi bên cần thẳng thắn trò chuyện với nhau để tìm cách tháo gỡ. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, rộng, thân, tỵ. 2. Tử vi tuổi Sửu. Kiếp tài báo trước một ngày sự nghiệp không mấy may mắn đối với người tuổi Sửu. Con giáp này có thể sẽ phải chịu sự nghi ngờ, gièm pha từ những người xung quanh. Hãy dùng thực tế để chứng minh bản thân mình là ai, chứ cứ thanh minh xuông cũng không có nhiều tác dụng. Trong ngày thứ ba này người tuổi Sửu có thể sẽ đánh mất tiền bạc đang nắm giữ trong tay. Họa phá tài đến rất gần, nếu con giáp này không cải thiện tình hình chi tiêu của mình thì có thể bạn sẽ lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần khắp nơi. Thổ khí vượng cho thấy sức khỏe người tuổi Sửu không tốt, tâm lý không ổn định cũng làm ảnh hưởng tới công việc trong ngày. Con giáp này nên dành thêm thời gian cho việc vận động, tập luyện để cho tinh thần, thể chất khỏe khoắn hơn. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. 3. Tử vi tuổi dần Người tuổi dần may mắn gặp được cục diện tốt dần bán hợp. Đây là điểm báo thuận lợi cho ngày thứ ba này khi mà con giáp này có được những nguồn thu nhập mới, dù ít nhưng cũng đủ để giải quyết các vấn đề cấp thiết trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, thiên quan gây rối, người tuổi dần cần phải kiềm chế bản tính nóng này, dễ bị kích động của mình nếu không muốn vướng vào những vụ tranh chấp thì phi với kẻ tiểu nhân. Việc này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của bạn, Mộc khắc thổ, mối quan hệ giữa người tuổi dần và người nhà không được như ý muốn, nguyên nhân có thể là do đôi bên có những ý kiến mâu thuẫn với nhau. Không nên khăng khăng theo ý mình và bác bỏ ý kiến của nửa kia một cách vô lý. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão, Quý nhân lục hợp xuất hiện trong ngày hôm nay báo hiệu người tuổi mão sẽ không còn phải buồn hay tổn thương về chuyện tình cảm nữa. Những nỗi buồn trong quá khứ dần trôi xa, hiện tại con giáp này đã có được hạnh phúc mình mong muốn. Người tuổi mão không thực sự quên những điều đã xảy ra với mình nhưng bạn dành nhiều chỗ trong tâm trí hơn cho hiện tại hạnh phúc này. Chính quan mở đường dẫn lối, nhờ thế mà tìm được đường đi nước bước để có thể phát triển sự nghiệp của mình. Con giáp này chẳng quản ngại khó khăn, khổ cực mà luôn cố gắng hết mình. Thu nhập của bạn cũng sẽ được cải thiện ít nhiều nhờ vậy đấy. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. 5. Tử vi tuổi thìn Tuất thìn tương xung là dấu hiệu cho thấy các cặp đôi tuổi thìn đang không được êm ấm cho lắm. Con giáp này cảm thấy thiếu cảm giác an toàn, không thể trông cậy vào đối phương trong nhiều chuyện. Đôi khi bạn thất vọng đến mức muốn quay trở về cuộc sống độc thân. Người độc thân tuổi thìn nên suy nghĩ một cách hết sức nghiêm túc trước khi đặt chân vào một mối quan hệ nào đó. Hãy chắc rằng bản thân đã sẵn sàng để có một người đồng hành bên cạnh chứ không phải là những phút vui đùa. Tỷ Kiên xuất hiện khuyên con giáp này tốt nhất không nên gây mâu thuẫn với bất cứ ai nếu muốn một ngày không gặp quá nhiều rắc rối. Cách tốt nhất là bạn hãy tập trung vào giải quyết công việc của riêng mình mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dậu, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Thiên ấn chiếu mệnh là dấu hiệu tốt cho người tuổi tỵ trên con đường công danh sự nghiệp, đặc biệt là với những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật hoặc nghiên cứu. Con giáp này nhận được sự tin tưởng của nhiều người trong ngành, với đầu óc thông minh, nhạy bén của mình, người tuổi tỵ hãy tích cực tận dụng điểm mạnh vào trong công việc. Tin rằng mai này bạn sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ khó ai có thể sánh ngang bằng. Tài lộc khi đó cũng tự nhiên mà kéo đến ầm ầm. Hỏa sinh thổ, bầu không khí gia đình của bạn đang vô cùng hòa hợp. Vợ chồng luôn tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau trong mọi việc. Đây cũng là một trong những lý do khiến bạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc và may mắn vì đã gặp được người ấy. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ quý nhân phù trợ, thân, dậu, sửu. 7. Tử vi tuổi ngọ Cuộc diện tam hợp xuất hiện cho thấy mối quan hệ xã giao của tuổi ngọ đang rất tốt đẹp, đó do bạn là người trọng tình trọng nghĩa, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Những người đã được bạn giúp đỡ trong thời điểm này chắc hẳn sẽ đem lại cho bạn nhiều lợi ích trong tương lai. Chính ấn trợ giúp để người tuổi ngọ có đầu óc vô cùng thông minh và nhạy bén. Bạn có thể phát huy khả năng ở những lĩnh vực vốn rất quen thuộc với mình. Mọi người sẽ cảm thấy vô cùng kính nể bạn, Ngũ hành tương sinh là tín hiệu đáng mừng cho con giáp tuổi ngọ trong chuyện tình cảm. Trong cuộc sống thường ngày, bạn cũng cần phải chia sẻ với nửa kia nhiều hơn để có được sự ủng hộ, sẻ chia. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mão, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi Do chịu tác động xấu của cục diện tuất mùi tương phá, sự nghiệp của người tuổi mùi dễ gặp phải trục trặc. Mọi chuyện có thể không tiến hành đúng theo kế hoạch đã lập ra từ trước khiến bản mệnh cảm thấy buồn bực, chán nản, Ngoài ra, tình hình tài chính của người tuổi mùi cũng không mấy khả quan, có thể một phần không nhỏ là do kiếp tài gây rối. Dù không rơi vào cảnh túng thiếu, song bạn cũng khá lao đao vì các khoản chi phí bất ngờ. Thổ khí vượng còn là điểm báo sức khỏe của bản mệnh có vấn đề, dễ mắc bệnh về đường tiêu hóa. Suy nghĩ căng thẳng kéo dài có thể khiến cho bệnh dạ dày trở nặng, ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Hợi, Ngọ. 9. Tử vi tuổi thân, Thứ ba này, người tuổi thân sẽ được quý nhân tam hội nâng đỡ nên có thu nhập dồi dào, tài lộc dư dôi. Con giáp này có nhiều kế hoạch muốn thực hiện và hôm nay là thời điểm tốt để tiến hành, chuyện kinh doanh tiến triển thuận lợi, đồng nghĩa với lợi nhuận tăng lên gấp bội. Thực thần nâng đỡ, những người tuổi thân làm nghề tự do sẽ nhận được một khoản lời lãi lớn ngay trong ngày hôm nay. Có thể những mối đầu tư trước đó của bạn đã đến thời điểm thu hoạch. Bạn có thể tự thưởng cho bản thân một món quà khích lệ. Thổ sinh kim, người tuổi thân rất hòa hợp với nửa kia của mình, cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận nghiêm túc cùng với người ấy để đưa ra những quyết định thống nhất. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Dậu. 10. Tử vi tuổi Dậu. Tốt Dậu tương hại, người tuổi Dậu sẽ phải trải qua một ngày bộn bề mối lo toan. Trong công việc, con giáp này cần nghiêm túc và chăm chỉ, tránh tạo ra sơ hở để kẻ tiểu nhân lợi dụng và hãm hại. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến bạn trả giá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 Hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng trong tương lai. Người tuổi hợi làm kinh doanh cũng có một ngày khá bận rộn khi mà đơn hàng về tới tấp. Con giáp này có nhiều kế hoạch muốn triển khai trong thời gian tới và thành công ngày hôm nay củng cố thêm quyết tâm cho dự định đó có thể trở thành sự thực. Tuy nhiên thổ thủy xung khắc, chuyện tình cảm của con giáp này và nửa kia chẳng được như ý trong ngày hôm nay. Bạn có thể cảm thấy nửa kia không hiểu được ý muốn của mình. Nếu có bất mãn trong lòng thì bạn nên nói ra để đôi bên cùng giải quyết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 Thank you.